alo 1234 alo à vâng xin kính chào tất cả mọi người Xin chào tất cả anh em bạn bè quay trở lại với kênh đánh sập chửa lô 6886 của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhé à, Thì hiện tại bây giờ đã là 19 giờ 43 phút thì lời nói đầu tiên cho kênh gửi tới lời chào lời chúc tất cả mọi người chúc tất cả anh em bạn bè đã và đang theo dõi cũng như đồng hành kênh đánh sập chửa lô 6886 của chúng tôi một buổi tối vui vẻ đầm ấm hạnh phúc bên gia đình bên người thân yêu của mình các bạn nhé thì uh, ờ, như tất cả anh em thì kết quả của ngày uh, ờ, 31 tháng 3 vừa rồi thì anh em cũng đã thấy rồi các bạn nhé thì uh, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì hội đồng sổ số ngày mai sẽ quay cho chúng ta ngày 23 tháng 4 các bạn nhé đấy nếu như không có vấn đề gì xảy ra thì sẽ quay cho chúng ta ngày 23 còn có vấn đề thì nó sẽ quay vào ngày 24 tháng 4 các bạn nhé 24 tháng 4 nhá cho nên mình lên video thì mình sẽ chốt cho anh em ngày 23 anh em hãy lắng nghe thật kỹ nhá mình chốt video cho anh em ngày 23 nếu như ngày 23 không quay quay cho ngày 24 thì anh em vẫn áp dụng ở video này để đánh cho ngày 24 các bạn nhá ok chưa và chúng tôi xin à, được uh, chúc xin được chào tất cả anh em tất cả bạn bè luôn luôn theo dõi luôn ủng hộ của kênh đánh chặt tiền lô 6886 của chúng tôi uh, có một uh, Sức khỏe dồi dào, an lành thành đạt các bạn nhé. Chúng ta sẽ đẩy lùi cái bệnh dịch Covid-19 các bạn nhé. Việt Nam mình đã khống chế rất chi là tốt. Thì à, đã có 286 người, 268 à, người thì à, đã có hơn 200 người đã xuất viện các bạn nhé. Còn có 52 người nữa đang điều trị và sức khỏe rất chi là tốt các bạn nhé. Rồi thì mong sao Việt Nam mình sẽ chiến thắng cái Covid để chúng ta tiếp tục đồng hành, tiếp tục để trở lại đây để luôn luôn đồng hành, luôn luôn lên video phát sóng cho anh em chơi tham khảo mỗi ngày các bạn nhé. Ok chưa thì mong rằng anh em những người đã đăng ký kênh của mình cũng như tất cả bạn bè ở trong Zalo à, đã nhắc cho mình rất là nhiều đã quay chưa anh cũng như đã quay cho em để chốt số chưa rồi à, hôm nay số gì vậy thì mình cũng đã nói bạn bè anh em nếu như ngày mai sẽ quay thì mình sẽ à, theo như thông báo thì lịch trình thì à, ngày mai sẽ quay đấy ngày mai sẽ quay các bạn nhé đấy còn anh em mà uh, bí cầu lần số cũng như thua tàn lần thì chúng ta hãy kết bạn Zalo chúng ta sẽ chúng tôi sẽ để Zalo ở, ở trong cái ảnh bìa các bạn nhé còn đây thì chúng tôi sẽ chốt video cho anh em ở đây mang tính chất tham khảo ở đây ở trên kênh các bạn nhé ok chưa thì uh, đầu tiên thì chúng tôi muốn nói đến anh em là kinh đánh chập lô 6886 của chúng tôi đã có 3 kênh cũng như kênh đánh chập lô tứ quý 6 thì ờ, anh em theo dõi kênh đây là hai kênh của mình đã có kênh chính đã có hơn 4 người nghìn người đăng ký và kênh uh, phụ dưới này là có 737 người đăng ký đây các bạn nhé anh em xem theo dõi thì hãy đăng ký kênh ấy và nhấn biểu tượng chuông hai vạch ở đây các bạn nhé ok nhá để tiện theo dõi mỗi ngày cũng như kênh của mình ở dưới này còn hai kênh nữa ấy đó là một kênh đánh sập chuẩn lô tứ quý sáu anh em cũng đăng ký kênh này và kênh đánh sập lô sáu 686 kênh mới của mình đây thì lát nữa mình lên video mình sẽ áp dụng cho tất cả các kênh luôn các bạn nhé mình phát sóng sẽ áp dụng cho tất cả các kênh mong rằng anh em theo dõi cũng như đồng hành kênh ủng hộ kênh các bạn nhé đăng ký kênh một ngày ưu tiên anh em là cái kênh 29 người đăng ký ký ở đây anh em hãy nhanh tay đăng ký 29 người đăng ký ở đây để đề phòng trường hợp kênh chính của mình ở trên nó bị đánh kênh chính của mình ở trên đây bị đánh thì anh em còn một cái uh, kênh nữa để anh em theo dõi các bạn nha đây kênh chính của mình đây mình đang làm kênh chính cho anh em đây đấy và kênh dưới này thì mình sẽ phát sóng sau cho anh em ok chưa mong rằng anh em à, đã đăng ký rồi đã theo dõi rồi thì à, ủng hộ kênh để theo dõi mỗi ngày các bạn nhé và để đến vận số cho anh em trên tham khảo vào ngày mai chúng tôi dựa trên biên độ cũng như cầu kèo tần suất chúng tôi sẽ đi đến bắt cho anh em cũng như tốt rồi kim nó đã ra đây thì à, trong quá trình nghỉ vừa rồi thì à, cầu kèo thì nó chưa được ổn định các bạn nhé nghỉ khá là dài gần một tháng cho nên cầu kèo nó không được ổn định mong rằng anh em hãy tham khảo Mức văn nghệ trà đá bị hơi không được chơi to hốc lớn các bạn nhé Không được chơi to hốc lớn các bạn nhé Anh em hãy hãy lưu ý rằng không được chơi to lên lớn Chỉ mang tiếng tham khảo thôi Từ ngày nếu mà ngày mai quay thì ngày sau nữa thì anh em mới tự tin được các bạn nhé Bởi vì cầu kèo nó chưa được ổn định cho lắm các bạn nhé Ok chị ạ Rồi thì à, cái đường cầu mà chúng tôi sẽ bắt cho anh em vào ngày mai Thì cặp song thủ sẽ là cặp 7887 Độc thủ ngày mai sẽ là con 22 Độc thủ ngày mai sẽ là con 22 Và song thủ 7887 cho anh em chơi còn à, về phần chạm đề ngày mai thì à, chúng tôi sẽ bắt cho anh em chạm đề à, vào ngày mai à, đó là chạm đề ngày mai sẽ là chạm 2 và chạm 3 các bạn nhé còn là chúng tôi sẽ bắt độc thủ cho anh em đó là con 22 à, 22 sẽ là con độc thủ lô cho anh em các bạn nhá 22 sẽ là độc thủ lô chạm đề ngày mai sẽ là chạm 2 và chạm 3 cho anh em chơi tham khảo các bạn nhé đấy văn nghệ trà đá bia hơi xin lỗi anh em nhé đây là song thủ lô 78 và 87 là song thủ lô cho anh em chơi tham khảo miễn phí kết cầu kết kèo trúng cầu trúng kèo anh em vào không trúng không kết thì không nên vào bởi vì sao bởi vì hội đồng sổ số đã nghỉ rất chi là dài cho nên chúng tôi uh, lên video ngày đầu tiên anh em hãy chơi tham khảo văn nghệ thôi nhá còn anh em thua tha nợ nần thì nhanh tay kết bạn zalo cầu vip của chúng tôi 0385 545 656 à, chúng tôi sẽ có đội ngũ nhân viên chốt số cầu kín cường ca để cho anh em vào bơ và chúng tôi sẽ thu phí sau giờ quay các bạn nhé thu phí sau giờ quay chúng tôi thu phí rất chỉ là thấp các bạn nhé phí của chúng tôi thu rất chỉ là thấp đấy 500k đến 1 triệu các bạn nhé đấy đấy anh em mình chơi phí tuần thì một triệu đến tuần theo phí ngày là 500k một ngày đấy zalo cầu kín cầu vip thu phí sau của chúng tôi anh em hãy lưu lưu lưu ý các bạn nhé ở đến kênh đánh chập kiểu lô 68 tập sau của chúng tôi chúng tôi sẽ phát qua ba kênh và một kênh ờ, đánh chập kiểu lô tứ với sáu các bạn nhé mong rằng anh em ủng hộ kênh theo dõi kênh để được phát sóng mỗi ngày các bạn nhé chúc cho anh em buổi tối vui vẻ đầm ấm hạnh phúc bên gia đình bên người thân yêu của mình à, chúc cho Việt Nam chúng ta sẽ à, chiến thắng được ờ, dịch Covid sẽ à, hoàn thành cái à, công việc cũng như các bệnh tật sẽ à, đẩy lùi xa đi các bạn nhé và bây giờ chúng tôi xin chào và chờ tin vui anh em xin chào tất cả mọi người